Nhận định, phân tích, dự đoán tỷ số và soi kèo trận bóng đá giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày hôm nay, 27 tháng 12. Cuộc chiến tại sân Mỹ Đình hôm nay có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với đôi bên. Không chỉ là tấm vé đi tiếp mà còn là để phân tranh ngôi đầu bảng. Malaysia đã thi đấu 2 trận và có được 6 điểm tối đa, trong khi các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo mới đá một lượt đấu. Lợi thế của tuyển Việt Nam là họ được chơi ở sân nhà trận này. Nhưng chính phủ Mã Lai đã dương oai sau hai chiến thắng liên tiếp trước Lào và Myanmar. Nhưng chỉ cần đánh bại Malaysia ở lượt trận này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giành lại được lợi thế vào bán kết về phía mình. Ở trận cầu được xem là quan trọng nhất của bảng B. Chúng ta hãy chờ xem tuyển Việt Nam sẽ thể hiện năng lực của mình như thế nào để vượt qua đối thủ. Kể từ sau trận thua bất ngờ ở trận sân Mỹ Đình vào năm 2014, đội tuyển Việt Nam luôn chiếm ưu thế trong những cuộc đối đầu với Malaysia xuyên suốt 8 năm qua. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia tới 5 lần và chỉ hòa đúng một trận. Năm ngoái thì tuyển Việt Nam đã thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Malaysia, cũng đúng ở lượt trận thứ hai AFF Cup. Tháng 5 vừa rồi, tại SEA Games 2022, U23 Việt Nam cũng thắng U23 Malaysia ở vòng bán kết của môn bóng đá nam. Đội tuyển Việt Nam ra mắt tại AFF Cup 2012 năm nay bằng một chiến thắng hủy diệt với tỷ số 6-0 trước Lào ngay tại Viên Trăn. Cho dù việc đánh bại đối thủ yếu nhất bảng B chưa nói lên được nhiều điều, nhưng nó phần nào cho thấy được quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong hành trình chinh phục chức vô địch. Ngoài ra, với trận thắng này thì tuyển Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao của các đối thủ và truyền thông khu vực với ưu điểm về nhân sự đồng đều chuyên môn và lối chơi ngày càng nhuần nhuyễn hơn. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang là đội bóng có tứ hạng cao nhất khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA, đứng ở vị trí thứ 96 Cộng thêm với đội hình tối ưu khi bước vào giải đấu, khi có sự trở lại của Quang Hải, Hồng Dũng, Văn Hậu hay là Văn Lâm sau khoảng thời gian vắng mặt bởi vì chấn thương hay câu lạc bộ chủ quản không chịu nhà người. Việt Nam đang là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng B cũng như là danh hiệu vô địch AFF Cup 2022. Trước giờ vào cuộc, tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn về số ngày nghỉ. Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo có 6 ngày để chuẩn bị cho trận quyết đấu. Trong khi đó, Malaysia vừa phải di chuyển vừa phải thi đấu hai trận trong thời gian này. Một chiến thắng trước đối thủ được coi là lớn nhất ở vòng bảng AFF Cup 2022 sẽ mở toang cánh cửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sớm giành vé vào bán kết cũng như là rộng đường tính cho mục tiêu vô địch. Tuy nhiên thì tại AFF Cup năm nay, Malaysia có thể không mạnh hơn tuyển Việt Nam, nhưng lối chơi đã bắt đầu kỷ luật trở lại kể từ khi người đồng hương của huấn luyện viên Park Hang-seo, đó là ông Kim Pan-gon đến, người đã từng có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với bóng đá Hàn Quốc. Chính ông Kim là người đã thuyết phục huấn luyện viên Kim Hak Bum và Paulo Bento về dẫn dắt U23 cùng với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Kết quả là trong 4 năm qua thì hai đội tuyển này đã gặt hái thành công ngoài mong đợi từ mặt trận châu Á cho đến thế giới. Bản thân ông Kim Pan-gon cũng đang tạo nên những thay đổi lớn từ nhân sự cho đến lối chơi cho Malaysia. Sau 9 tháng nắm quyền đội tuyển này, chính bản thân vị huấn luyện viên đã từng được báo chí Hàn Quốc ví von là ông Kim Ma Thuật cũng tự chuyển biến để xây dựng một đội hình phù hợp với Malaysia thay vì là sử dụng một hệ thống yêu thích của cá nhân mình. Theo trang Transfermarkt, ông Kim Bangon đã dẫn dắt Malaysia tổng cộng là 13 trận trong vòng 9 tháng qua với 10 thắng lợi, 3 thất bại, 36 bàn thắng cùng với 13 bàn thua. Đồng nghĩa là trung bình trong một trận đấu, Malaysia có thể ghi được là 2,77 bàn trên một trận. Ở trong 3 trận gần nhất, Malaysia chơi với sơ đồ là 3-4-3 thay vì những biến thể bốn hậu vệ từng là thói quen của ông Kim. Điều đó cho thấy được là nhà cầm quân người Hàn Quốc đã sẵn sàng cho một hệ thống mới chỉ phục vụ tại AFF Cup lần này. Đó cũng chính là vũ khí mà ông Kim đã dày công nghiên cứu cho Malaysia nhằm mục đích đánh bại Việt Nam, hay xa hơn nữa đó là chinh phục ngôi vương AFF Cup. Đã không ít lần trong một tháng trở lại đây, huấn luyện viên Kim Hwan Gon của Malaysia tuyên bố muốn đánh bại Việt Nam tại AFF Cup. Quá trình chạy đà hướng tới trận đấu với Việt Nam của Malaysia dưới thời huấn luyện viên Kim cũng là suôn sẻ. Cụ thể, ở trong 4 trận gần nhất, Malaysia đã ghi được 13 bàn và không để thủng lưới lần nào. Sơ đồ 343 cũng đang được vận hành rất tốt. Tuy nhiên thì giống như là chuyện ngụ ngôn trí khôn của ta đây. Trận đấu với những chú hổ Mã Lai là dịp để tuyển Việt Nam thể hiện được sự khôn ngoan nhằm đưa Malaysia sập bẫy. Với 5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam trên nhiều đấu trường, huấn luyện viên Park seo có thừa sự lọc lõi, độ tinh quái để đánh bại Malaysia. Hãy nhìn từ 6 trận đấu với Malaysia trong quá khứ thì ở mỗi một trận đấu, Việt Nam của ông Park lại khiến đối phương đi từ bất ngờ này cho đến ngạc nhiên khác. Khi thì đội tuyển Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công trước khi có những đòn đánh chí mạng cho đối thủ. Lúc thì tuyển Việt Nam lại kiểm soát bóng, tấn công dồn dập khiến Malaysia không kịp trở tay. Quan trọng hơn là tuyển Việt Nam hiện tại đã có lực lượng đủ dày và đa dạng để phục vụ cho những chiến thuật khác nhau. Quang Hải cũng đã sẵn sàng vào sân. Trong khi đó, phong độ cao của những Văn Hậu, Tấn Tài, Hùng Dũng hay là Tiến Linh đều giúp cho tuyển Việt Nam có một bộ khung thiện chiến chắc chắn để sẵn sàng tiếp đón người Mã Malaysia thực sự đáng gầm hơn so với họ của những lần đối đầu trước. Giữa hai đội bóng đều có sự thấu hiểu kỹ lưỡng về sở trường sổ đàn của nhau và đều được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên đến từ xứ sở Kim Chi. Lợi thế sân nhà và số ngày nghỉ là thuận lợi không nhỏ để tuyển Việt Nam tạo nên sự khác biệt và giành được chiến thắng trước Malaysia ở trận quyết đấu ngôi đầu bảng. Về lịch sử đối đầu và phong độ của hai đội Hai đội đều đang sở hữu những phong độ rất ấn tượng và sở hữu hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội, tuyển Việt Nam đang được đánh giá cao hơn về khả năng chiến thắng. Dù vậy thì đây cũng là trận đấu được dự báo là sẽ có nhiều khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Việt Nam là đội bóng đã khiến Malaysia trắng tay và bị loại tại AFF Cup và các giải đấu quan trọng kể từ năm 2018 trở lại đây. Trong 5 lần gặp nhau, Việt Nam đã thắng 4 trận, hòa một trận, ghi được 9 bàn và để thủng lưới 4 bàn trước Malaysia. Đội tuyển Việt Nam có phong độ và sở hữu những thống kê đầy ấn tượng về kết quả thi đấu gần đây. 5 trận gần nhất, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo toàn thắng cả 5 trận, ghi được 16 bàn và để thủng lưới duy nhất một bàn. Malaysia cũng có sự thể hiện đáng khen ngợi ở AFF Cup 2022 và bất bại trong các trận đấu giao hữu trước đó nếu không tính đến kết quả thi đấu lần lưu. Thống kê trong 5 trận vừa qua, Malaysia có 4 trận thắng và hòa một trận, ghi được 13 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Nếu nhìn xa hơn một chút thì Việt Nam và Malaysia đã đối đầu với nhau tổng cộng là 22 lần tính trên mọi đấu trường. Kết quả là Việt Nam thắng 14, hòa 3 và chỉ để thua 5 trận. Lần gần nhất Malaysia thắng Việt Nam là tại AFF Cup 2014. Từ đó đến nay thì Việt Nam và Malaysia gặp nhau 7 lần và những chiến binh sao vàng hoàn toàn áp đảo với 6 chiến thắng và một trận hòa. Tại AFF Cup 2018, Việt Nam hòa Malaysia hai đều trong trận chung kết lượt đi ở sân khách và thắng 1-0 trên sân nhà lượt về để lần thứ hai đăng quang chức vô địch. AFF Cup 2021 tại Singapore, Việt Nam thắng tương bừng 3-0 trước Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng. Về đội hình dự kiến của hai đội, tuyển Việt Nam đón nhận sự trở lại của Tiến Dũng sau khi khỏi Covid-19 còn Quang Hải đã để ngỏ khả năng ra sân trong trận gặp Malaysia vì bị đau nhẹ do quá tải cơ. Ông Bắc có thể sẽ sử dụng Văn Quyết và tung ra đội hình mạnh nhất đối với Hoàng Đức, Tiến Linh và Hồng Dũng. Về tuyển Việt Nam, sơ đồ dự kiến là 352. Các cầu thủ dự kiến Thủ môn Văn Lâm, các cầu thủ Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Hồng Dũng, Văn Quyết, Tuấn Tài, Văn Đức và Tiến Linh. Còn đội tuyển Malaysia, huấn luyện viên Kim Pangong đã tạo ra cơ hội để cho hai trụ cột là Brendan Gan và Winkin dưỡng sức ở trận gặp Lào và bộ đôi này chắc chắn sẽ trở lại hàng tiền vệ ở trận đấu với tuyển Việt Nam. Ngoài ra thì trên hàng công, cầu thủ Halim và Rashid là những cái tên không thể thiếu. Đội tuyển Malaysia sơ đồ dự kiến là 3-4-3. Các cầu thủ dự kiến Hami, Tan, Nazem, Pierre, Ruven Tiran, Winkin, Brendan, Ami, Rashid, Aguero và Halim. Những gương mặt đáng chú ý của hai đội. Nguyễn Tiến Linh Tiền đạo này là người ghi bàn thắng đầu tiên của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 và luôn nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sergio Aguero Tiền đạo gốc Argentina mới nhập tịch đã có bàn thắng đầu tiên và được kỳ vọng sẽ mang tới thêm giải pháp ghi bàn cho Malaysia ở tại AFF Cup năm nay. Thông tin về trọng tài trận Việt Nam Malaysia. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã công bố tổ trọng tài Sato Ryuji là người điều hành trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở sân Mỹ Đình thuộc khuôn khổ bảng B AFF Cup 2022. Theo đó thì tổ trọng tài người Nhật Bản gồm trọng tài chính là ông Sato Ryoji cùng với hai trợ lý là các ông Yamoichi Hiroshi và Miharajun. Trọng tài thứ tư là Postanis Davipat, người Philippines. Trọng tài Sato Ryuji được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2009. Vị vua áo đen này rất có duyên với bóng đá của Việt Nam. Những thông tin bên lề Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã thắng Malaysia tới 5 lần và chỉ hòa đúng một trận. Tuyển Việt Nam đã có tới 6 ngày nghỉ, thể lực vượt trội Malaysia. Đội tuyển Việt Nam toàn thắng ở 6 trận gần nhất. Tuyển Malaysia thắng 6 trong 8 trận gần đây. Đội tuyển Việt Nam ghi được 16 bàn thắng để thủng lưới một lần ở trận gần nhất. Tỷ lệ kèo trận Việt Nam và Malaysia Câu chiến ở tại Mỹ Đình vào lúc 19h30 hôm nay có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với đôi bên. Không chỉ là tấm vé đi tiếp mà còn là để phân tranh ngôi đầu bảng. Malaysia đã thi đấu 2 trận và có được 6 điểm tối đa, trong khi các trò huấn luyện viên Park Hang-seo mới đá một lượt đấu và cũng không bất ngờ khi mà những chiến binh sao vàng được nhà cái đánh giá cao hơn. Việt Nam sở hữu kèo chấp một trái thua nửa, một một trên bốn ở cuộc chiến tại Mỹ Đình. Dễ hiểu cho cách ra kèo từ giới cầm cân đầy mực khi mà tuyển Việt Nam ngoài lợi thế sân nhà còn có vị thế cao hơn đối thủ ở thời điểm hiện tại. Phong độ các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất ổn định với mạch 6 chiến thắng liên tiếp. Còn về Malaysia, cho dù cũng thắng 4 trận vừa qua nhưng ba trận trên sân nhà thì không nói làm gì. Trận làm khách trước Myanmar thì Malaysia đã thi đấu chưa tốt và phải nhờ tới may mắn mới thắng được tối thiểu. Thêm nữa, thời gian gần đây, Việt Nam đã bắt đầu lấn lướt trong các cuộc đối đầu với Malaysia. Minh chứng đó là cả 4 lần gặp nhau gần nhất thì tuyển Việt Nam với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đều đánh bại được những chú hổ. Vì thế mà vị thế của đôi bên đã dần được nới rộng theo thời gian. Cho nên cách đánh giá từ nhà cái cũng có sự thay đổi. Theo đó, thì hai lần tiếp Malaysia ở Mỹ Đình gần nhất, Việt Nam đều chấp 3 trên 4. Nhưng lần này thì họ lại chấp 1, 1 trên 4. Cộng với kèo hiệp 1 chấp hòa có điểm ăn không chênh lệch là bao so với cờ dưới thì cầu thắng cách biệt của tuyển Việt Nam trận này là không nhỏ. Nhận định về kèo châu Á Việt Nam và Malaysia đang là đối thủ nặng ký nhất cho tấm vé đi tiếp ở bảng B. Kết quả vòng đấu này có ảnh hưởng rất lớn tới số phận của hai đội bóng. Do đó mà họ không có lý do gì để tiết kiệm sức ở trận này. Theo đó, Việt Nam với lợi thế sân nhà và lực lượng có phần nhỉnh hơn đang được giới cầm cân nảy mực đặt rất nhiều kỳ vọng. Có thể nói rằng Việt Nam chính là đối thủ kỵ dơ của Malaysia. Ở trong 10 lần đụng độ trước đó, những chiến binh sao vàng chiếm lợi thế thượng phong với 8 chiến thắng và để thua duy nhất một trận. Qua đó, giúp đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo có được sự tự tin nhất định khi bước vào vòng đấu sắp tới. Chưa kể là phong độ của Việt Nam gần đây là không thể coi thường. Họ dễ dàng hủy diệt Lào ở trận đấu mở màn và nâng tổng số trận toàn thắng của mình lên là con số 6. Tỷ lệ thắng kèo ở cược của họ cũng lên tới là 85,71% trong 7 lần mở kèo gần nhất trên mọi đấu trường. Các chuyên gia khuyên nên chọn Việt Nam. Nhận định về kèo châu Âu Quá khứ đối đầu cho thấy được là vấp phải Việt Nam luôn là cơn ác mộng của các cầu thủ Malaysia. Bằng chứng đó là tính từ năm 2016, họ trực tiếp chạm trán 7 lần và Malaysia không một lần nở nụ cười chiến thắng. Thậm chí có đến 6 trên 7 lần phải ra về với thất bại trong bối cảnh tuyển Việt Nam dốc toàn lực để hướng đến chiến thắng thứ hai, thì kịch bản Malaysia trở thành nạn nhân là rất lớn trong lần đọ sức này. Các chuyên gia khuyên chọn Việt Nam thắng. Nhận định về kèo tài xỉu Trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng đối với Malaysia. Chỉ cần một điểm nữa thì cơ hội đến với vòng bán kết với họ sẽ là rất rộng mở. Trước những chiến binh sao vàng đang ở ngực khí thế, không bất ngờ khi Malaysia sẽ lựa chọn một lối chơi an toàn. Ngoài ra, những lần đụng độ trước đó giữa đội cũng thường xuyên diễn ra một cách rất giằng co. Ở 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất, tuyển Việt Nam đã có nhất là 3 pha ghi bàn. Đội khách khi kết thúc trận đấu cũng sở hữu nhất là 3 bàn thắng vào lưới đối thủ. Cuộc đụng độ sắp tới thì Việt Nam tung ra dàn cầu thủ tài năng như là Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh. Bên kia thì Malaysia cũng thi đấu với một phần tinh thần tấn công rất cao. Chắc chắn trận đấu giữa những chiến binh sao vàng và những chư hổ Mã Lai sẽ mang lại diễn biến vô cùng hấp dẫn. Vì vậy mà xỉu đang là phương án lựa chọn an toàn lúc này. Nên chọn xỉu. Nhận định về kèo hiệp 1 Thực tế cho thấy rằng là Việt Nam luôn tìm được cách tiếp cận khung thành của Malaysia ở thời gian sớm. Minh chứng ở việc là họ toàn thắng ở hiệp 1 trong 6 lần đụng độ với Malaysia gần nhất. Chưa kể, được thi đấu với sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên sân nhà. Những chiến binh sao vàng hoàn toàn có thể tạo ra một khí thế áp đảo ngay từ những phút giây đầu của trận đấu. Do đó,